Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện, Thần Thông Trên Cung Trời Đao lợi Phẩm thứ nhất, một Phật Hiện Thần Thông. Ta nghe như thế này, một thuở nọ, tại cung trời đao lợi, Đức Phật vì thánh mẫu mà thuyết pháp. Lúc đó, bất khả thuyết, bất khả thuyết, tất cả chư Phật và Đại Bồ Tát trong vô lượng thế giới ở mười phương đều đến hội họp rồi đồng khen ngợi rằng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có thể ở trong đời ác ngũ trượt mà hiện xuất đại trí huệ thần thông chẳng thể nghĩ bàn để điều phục chúng sanh can cường, làm cho chúng nó rõ pháp khổ pháp vui, khen xong chư Phật đều sai thị giả, kính thầm Đức Thế Tôn. Bây giờ Đức Như Lai mỉm cười phóng ra trăm nghìn vườn mây sáng rỡ lớn, như là vườn mây sáng rỡ đầy đủ, vườn mây sáng rỡ đại từ bi, vườn mây sáng rỡ đại trí huệ, vườn mây sáng rỡ đại bát nhã, vườn mây sáng rỡ đại tam muội, vườn mây sáng rỡ đại kiết tường, vườn mây sáng rỡ đại phước đức, vườn mây sáng rỡ đại công đức, vườn mây sáng rỡ đại quy y, vườn mây sáng rỡ đại tán tháng. Đức Phật phóng ra bất khả thuyết vườn mây sáng rỡ như thế, rồi lại phát ra các thứ tiếng vi diệu như là tiếng bố thí độ, tiếng trì giới độ, tiếng nhẫn nhục độ, tiếng tinh tấn độ, tiếng thiền định độ, tiếng bát nhã độ, tiếng từ bi, tiếng hỷ xã, tiếng giải thoát, tiếng vô lậu, tiếng trí huệ, tiếng sư tử hóng, tiếng sư tử hóng lớn, tiếng may sấm, tiếng may sấm lớn. Hai trời rồng hội hợp, khi Đức Phật phát ra bất khả thuyết tiếng vi diệu như thế xong, thời có vô lượng ước hàng trời, rồng, quỷ thần ở trong cõi ta bà, cùng cõi nước phương khác, đều đến hội họp tại cung trời đao lợi như là trời tứ thiên vương, trời đao lợi, trời tu diệm ma, trời đau xuất đà, trời hóa lạc, trời tha hóa tự tại, trời phạm chúng, trời phạm phụ, trời đại phạm, trời thiểu quan, trời vô lượng quan, trời quan âm, trời thiểu tịnh, trời vô lượng tịnh, trời biến tịnh, trời phước sanh, trời phước ái, trời quảng quả, trời nghiêm sức, trời vô lượng nghiêm sức, trời nghiêm sức quả thiệt, trời vô tưởng, trời vô phiền, trời vô nhiệt, trời thiện kiến, trời thiện hiện, trời sắp cứu cánh, trời ma he tủ la, cho đến trời phi tưởng, phi phi tưởng xứ, tất cả thiên chúng, long chúng cùng các chúng quỷ thần đều đến hội họp. Lại có những vị thần ở cõi ta bà, cùng cõi nước phương khác, như thần biển, thần sông, thần rạch, thần cây, thần núi, thần đất, thần sông chầm, thần lúa mạ, thần chủ ngày, thần chủ đêm, thần ăn uống, thần hư không, thần trên trời, thần cây cỏ, các vị thần như thế đều đến hội họp. Lại có những đại quỷ vương ở cõi ta bà cùng cõi nước phương khác như ác mục quỷ vương, đạm huyết quỷ vương, đạm tinh khí quỷ vương, đạm tai noãn quỷ vương, hành bệnh quỷ vương, nhiếp độc quỷ vương, từ tâm quỷ vương, phước lợi quỷ vương, đại ái kính quỷ vương. Các quỷ vương như thế đều đến hội họp. 3. Đức Phật phát khởi. Bấy giờ, Đức Thích Ca Mâu Ni Phật bảo Ngài Văn thủ Sư Lợi Pháp Vương Tử Đại Bồ Tát rằng, ông xem coi tất cả chư Phật Bồ Tát và trời rồng quỷ thần đó ở trong thế giới này cùng thế giới khác, ở trong quốc độ này cùng quốc độ khác, nay đều đến hội họp tại cung trời đao lỡ như thế, ông có biết số bao nhiêu chăng? Ngài Văn Thù Sư Lợi bạch Phật rằng, Bạch Đức Thế Tôn, nếu dùng thần lực của con để tính đếm, trong nghìn kiếp cũng không biết là số bao nhiêu. Đức Phật bảo Ngài Văn Thù Sư Lợi rằng, đến ta dùng Phật nhãn xem, hãy còn không đếm xiết, số thánh phàm này đều của Ngài Địa Tạng Bồ Tát, từ thuở kiếp lâu xa đến nay, hoặc đã độ, đương độ, chưa độ, hoặc đã thành tựu, đương thành tựu, chưa thành tựu. Ngài Văn Thù Sư Lợi bạch Đức Phật rằng, bạch Đức Thế Tôn, từ thuở kiếp lâu xa về trước, con đã tu căn lành, chứng đặng trí vô ngại. Nghe lời Đức Phật nói đó, thời tin nhận liền. Còn hàng tiểu quả thanh văn, trời, rồng, tám bộ chúng, và những chúng sanh trong đời sau giàu nghe lời thành thật của Như Lai, nhưng chắc là sanh lòng nghi ngờ, giàu cho có lạy vân đi nữa cũng chưa khỏi hủy bán, cuối mong Đức Thế Tôn. Nói rõ nhân địa của Ngài Địa Tạng Bồ Tát, Ngài tu hạnh gì, lập nguyện gì mà thành tựu được sự không thể nghĩ bàn như thế. Đức Phật bảo Ngài Văn Thù Sư Lợi rằng, ví như bao nhiêu cỏ, cây, lùm, rừng, lúa, mè, tre, lau, đá, núi, bụi bặm trồng cõi tam thiên, đại thiên, cứ một vật làm một sông hằng, rồi cứ số cát trong mỗi sông hằng, một hộp cát làm một cõi nước, rồi trong một cõi nước cứ một hạt bụi nhỏ, đem làm một kiếp, rồi bao nhiêu số bụi nhỏ chứa trong một kiếp đều đem làm kiếp cả. Từ lúc Ngài Địa Tạng Bồ Tát chứng quả vị thập địa Bồ Tát đến nay, nghìn lần lâu hơn số kiếp tỷ dụ ở trên, huống nữa là những thuở Ngài Địa Tạng Bồ Tát còn làm ở bậc Thanh Văn và Bích Chi Phật. Này văn thù sư lợi, oai thần thệ nguyện của Bồ Tát đó không thể nghĩ bàn như thế, như trong đời sau có người thiện nam, người thiện nữ nào nghe danh tự của địa tạng Bồ Tát, hoặc khen ngợi, hoặc chiêm ngưỡng vái lại, hoặc cúng dường, hoặc niệm danh hiệu, cho đến vẽ khắc đắp sơn hình tượng địa tạng Bồ Tát. Thời người đó được 100 lần sanh lên cõi trời đau lợi, vĩnh viễn chẳng còn bị sa đọa vào chốn ác đạo. Bốn trưởng giả tử phát nguyện này bằng thù sư lợi, trải qua vô số kiếp về thuở quá khứ. Khi đó, Ngài Địa Tạng Bồ Tát còn làm một vị trưởng giả tử. Lúc đó, trong đời có Đức Phật, hiệu là sư tử phấn tấn cụ túc vạn hạnh như lai. Trưởng giả tử thấy Đức Phật tướng mạo tốt đẹp, nghìn phước trang nghiêm, mới bạch hỏi Đức Phật tu hạnh gì mà đặng tốt đẹp như thế. Khi ấy, Đức sư tử phấn tấn cụ túc vạn hạnh Như Lai bảo trưởng giả tử rằng, muốn chứng được thân tướng tốt đẹp này, cần phải trải qua trong một thời gian lâu xa độ thoát tất cả chúng sanh bị khốn khổ. Này văn thù sư lợi! Trưởng giả tử nghe xong liền phát nguyện rằng, từ nay đến tột số chẳng thể kể xiết ở đời sau, tôi vì những chúng sanh chịu tội khổ mà giảng bày nhiều phương tiện làm cho chúng nó được giải thoát hết cả rồi tự thân tôi mới chứng thành Phật đạo. Bởi ở trước Đức Phật Sư Tử Phấn Tấn Cụ Túc Vạn Hạnh Như Lai, Ngài lập nguyện rộng đó, nên đến nay đã trải qua trăm nghìn muôn ức vô số bất khả thuyết kiếp, mà Ngài vẫn còn làm vị Bồ Tát. năm Bà La Môn Nữ cứu mẹ Lại thuở bất khả tư nghị vô số kiếp về trước, lúc đó có Đức Phật hiệu là Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai, Đức Phật ấy thọ đến 400.000 muôn ức vô số kiếp, trong thờ tượng Pháp có một người con gái dòng Bà La Môn, người này nhiều đời chứa phước sâu dày, mọi người đều kính nể. Khi đi đứng, lúc nằm ngồi, chư thiên thường theo hộ vệ, bà mẹ của người, mê tính tà đạo, thường khinh khi ngôi tam bảo. Thuở ấy, mặc dù thánh nữ đem nhiều lời phương tiện, khuyên nhủ, bà mẹ người hầu làm cho bà mẹ người sanh chánh kiến, nhưng mà bà mẹ người chưa tin hẳn. Chẳng bao lâu, bà ấy chết thần hồn sa đọa vào vô gián địa ngục. Thánh nữ biết rằng khi còn sống, người mẹ không tin nhân quả, liệu chắc phải theo nghiệp quấy mà sanh vào đường ác. Thánh nữ bèn bán nhà, đất, sắm nhiều hương, hoa, cùng những đồ lễ cúng, rồi đem cúng dường tại các chùa tháp, thờ Đức Giác Hoa Định Tự tại Vương Như Lai. Trong một ngôi chùa kia, thánh nữ thấy hình tượng của Đức Giác Hoa Định Tự tại Vương Như Lai, đắp vẽ oai dung, đủ cách tôn nghiêm. Thánh nữ chiêm bái, tượng của Đức Phật lại càng sanh lòng kính ngưỡng, thường nghĩ thầm rằng Đức Phật là đấng đại giác đầy đủ trí huệ. Nếu Đức Phật còn trụ ở đời thì khi mẹ tôi khuất, tôi đến bạch hỏi Phật chắc thế nào cũng rõ mẹ tôi thác sanh vào chốn nào. Nghĩ đến đó thánh nữ buồn tuổi rơi lệ, chăm nhìn tượng như lai mà lòng quyến luyến mãi. Bỗng nghe trên hư không có tiếng bảo rằng, thánh nữ đương khóc kia, thôi đừng có bi ai quá lắm, nay ta sẽ bảo cho ngươi biết chỗ của mẹ ngươi. Thánh nữ chắp tay hướng lên hư không mà vái rằng đức thần nào đó mà giải bớt lòng sầu lo của tôi như thế. Từ khi mẹ tôi mất đến nay, tôi thường nhớ ngày đêm, không biết đâu để hỏi cho rõ mẹ tôi thác sanh vào chốn nào. Trên hư không lại có tiếng bảo rằng, ta là Đức Phật quá khứ giác hoa định tự tại Vương Như Lai mà người đường chiêm bái đó. Thấy người thương nhớ mẹ trội hơn thường tình của chúng sanh nên ta đến chỉ bảo. Nghe đến đây, thánh nữ liền té xỉu xuống, tay chân Bình Mẩy đều bị tổn thương, những người đứng bên vội vàng đỡ dậy. Một lát sau, Thánh nữ mới tỉnh lại rồi bạch cùng trên hư không rằng, cuối xin Đức Phật xót thương bảo ngay cho rõ, chỗ thác sanh của mẹ con, này thân tâm của con sắp chết mất. Đức Giác Hoa định tự tại Vương Như Lai bảo Thánh nữ rằng, cũng giường xong, người màu màu trở về nhà, rồi ngồi ngay thẳng nghĩ tưởng danh hiệu của ta, thời ngươi sẽ biết chỗ thác sanh của mẹ ngươi. Lễ Phật xong, Thánh nữ liền trở về nhà, vì thương nhớ mẹ, nên thánh nữ ngồi ngay thẳng, niệm danh hiệu của Đức Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai, trải suốt một ngày một đêm, bỗng thấy thân mình đến một bờ biển kia, nước trong biển đó sôi sùng sục, có rất nhiều thú dữ thân thể toan băng sắt, bay nhảy trên mặt biển, chạy rảo bên này, xua đuổi bên kia, thấy những trai cùng gái số nhiều đến nghìn muôn, thoạt chìm, thoạt nổi ở trong biển, lại có các quỷ giả dạ xoa, hình thù đều lạ lùng. Hoặc nhiều tay, nhiều mắt, nhiều chân, nhiều đầu, răng nanh chỉ ra ngoài, miệng bén nhọn giường gươm, lùa những người tội lại gần thú dữ, rồi quỷ lại chụp bắt người tội. Túng quắp đầu chân người tội lại, hình trạng buông thứ, chẳng dám nhìn lâu. Khi ấy thánh nữ nhờ đương sức niệm Phật nên tự nhiên không kinh sợ, có một vị quỷ vương tên là Vô Độc đến cúi đầu nghinh tiếp hỏi thánh nữ rằng: "Hay thay Bồ Tát, ngài có duyên sự gì đến chốn này?" Thánh nữ hỏi quỷ vương rằng: đây là chốn nào? Vô độc đáp rằng, đây là từng biển thứ nhất ở phía tây núi Đại Thiết Vi. Thánh nữ hỏi rằng, tôi nghe trong núi Thiết Vi có địa ngục, việc ấy có thiệt như thế chăng? Vô độc đáp rằng, thiệt có địa ngục. Thánh nữ hỏi rằng, nay tôi làm sao để được đến chốn địa ngục đó? Vô độc đáp rằng, nếu không phải sức oai thần cần phải do nghiệp lực, ngoài hai điều này ra ác không bao giờ có thể đến đó được. Thánh nữ lại hỏi, duyên cớ vì sao mà nước trong biển này sôi sùng sục như thế và lại có những người tội cùng với các thú dữ. Vô độc đáp rằng, những người tội trong biển này là những kẻ tạo ác trong cõi diêm phù đề mới chết trong khoảng 49 ngày không người kế tự, hầu cứ vất khổ nạn cho, lúc chết kẻ đó lại không làm được một nhân lành nào cả. Vì thế nên phải theo nghiệp ác của họ đã gây tạo mà cảm lấy quả báo, tự nhiên họ phải lội qua biển này, Cách biển này mười muôn do tuần về phía đông lại có một cái biển, những sự thống khổ trong biển gấp bội hơn biển này. Phía đông của biển đó lại có một cái biển nữa, sự thống khổ trong đó càng trội hơn. Đó là do những nghiệp nhân xấu xa của ba nghiệp mà cảm vừa ra, đồng gọi là biển nghiệp, chính là ba cái biển này vậy. Thánh nữ lại hỏi quỷ vương rằng, địa ngục ở đâu? Vô độc đáp rằng, ba cái biển đó đều là địa ngục, nhiều đến số trăm nghìn mỗi ngục đều khác nhau. Về địa ngục lớn, thời có 18 chỗ, bậc kế đó có 500 chỗ. Đầy không lường sự khổ sở, bậc kế nữa có đến nghìn trăm cũng đầy không lường sự thống khổ. Thánh nữ lại hỏi quỷ vương rằng, thân mẫu của tôi mới khuất gần đây, không rõ thần hồn của người phải xa vào chốn nào. Vô độc hỏi thánh nữ rằng, thân mẫu của Bồ Tát khi còn sống quen làm những nghiệp gì, Thánh nữ đáp rằng, thân mẫu tôi khi còn sống mê tín tà đạo, thường khinh khi ngồi tam bảo, hoặc có lúc tạm thời tin chánh pháp xong rồi chẳng kính, dầu khuất không bao lâu mà chưa rõ đọa lạc vào đâu. Vô độc hỏi thánh nữ rằng, thân mẫu của Bồ Tát, tên họ là gì? Thánh nữ đáp rằng, thân phụ và thân mẫu của tôi đều dòng dõi Bà La Môn. Thân phụ tôi hiệu là Thi La Thiện Kiến, thân mẫu tôi hiệu là Duyệt Đế Lợi. Vô độc chắp tay thưa thánh nữ rằng, xin thánh nữ hãy trở về, chớ có đem lòng, thương nhớ. Buồn rầu quá lắm nữa, tội nữ duyệt đế lợi được sanh lên cõi trời đến nay đã ba ngày rồi, nghe nói nhờ con gái của người có lòng hiếu thuận vì mẹ mà sắm sửa lễ vật, cúng dường tại các chùa tháp, thờ Đức Giác Hoa định tự tại Vương Như Lai. Chẳng phải chỉ riêng thân mẫu của Bồ Tát đặng được giải thoát, mà ngày đó những tội nhân vô gián cũng đều được vui vẻ, đồng đặng thác sanh cả. Nói xong, quỷ vương vô độc, chắp tay chào thánh nữ mà cáo lui. Lúc bấy giờ, thánh nữ dương chim bao chợt tỉnh, rõ biết việc đó rồi, bèn đối trước, tháp tượng của Đức Giác Hoa định tự tại Vương Như Lai mà phát nguyện rộng lớn rằng, tôi nguyện từ nay cho đến đời vị lai tôi vì những chúng sanh chịu tội khổ mà giảng bày nhiều phương tiện làm cho chúng nó đều đặng giải thoát Đức Phật bảo Ngài Văn Thù Sư Lợi rằng quỷ vương vô độc trước đó nay chính là ông Tài Thủ Bồ Tát, còn Thánh Nữ Bà La Môn đó nay là Ngài Địa Tạng Bồ Tát đây vậy. Ha ha ha,